Core Drip USA High-End Equipment Instruction Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center Sau lưng tôi là PA Series Yo! đỉnh Giang Sơn Các bạn hãy comment thật lòng Chất chơi của Diêm Chúa mấy điểm Chào mừng tất cả những khách hàng đẳng cấp đến với Thor Gym Đây là chương trình hướng dẫn sử dụng dòng PA Firework Đây là dòng Firework độc quyền của BBT tại thị trường Việt Nam và hiếm hoi một số quốc gia trên thế giới có được sản phẩm của Stop Stop tên máy là Last pull down và đây là dòng PA Fire Đây bạn nhìn qua những cái hình Tôi sẽ phân tích trước Hình đầu tiên Ờ, là cô gái này à, nữ model kéo xô rất bình thường kéo xô rất bình thường nhưng mà số 1 số 2 số 3 là cái gì đây tức là những cái vị trí chuyển động của ghế nó tạo ra quỹ đạo đường cong rồi ở đây các bạn nhìn thấy nè khối lượng tạ mà gợi ý nè nó ghi rõ ràng nè khối lượng tạ kết hợp với body weight body weight là khối lượng cơ thể á nên là khối lượng tạ bạn chọn đây bạn cộng với cái body weight của bạn nữa nó ra khối lượng tương ứng để cho bạn tham khảo thôi ở à, bên à, cái à, tạ đó thì nó không có cái vụ mà thêm 10 pound bonus thêm 10 pound bonus đó, thì nó bên dòng pro phong anh mới có dòng này nó không có 10 pound bonus nha các bạn rồi chỉnh tạ nó cũng giống như những cái cái kỳ căn bản thôi chốt phải sát tạ chốt phải sát tạ đầu tiên cái vị trí này đó để dành cho các bạn kẹp cái chân lại khóa cái chân lại cho nó chắc để mình tập vậy thôi nó gái á chân nhỏ thì chọn mức dưới đây là đánh dấu là một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám móc thì các bạn cứ chọn đi ví dụ chọn sao thoải mái nhất nó ví dụ như di chọn để kẹp cái đùi mình nè chưa được ok được vị trí để chân để chân sao thoải mái ok rồi vị trí cầm tay bạn nào thấp á, thì cầm cái này bạn nào cao thì cầm cái này duy thích cầm cái này và duy vô ngồi chỗ đây tập cái tay muốn free quay thoải mái thấy không dạ. Dạ. ok đó là lát, pull down máy kéo xô Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với Thor Gym các chi nhánh để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất hành tinh. Tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được.